hoa ban nở trắng dương rời làng quê em qua bao suối nghèo vì em thơ cây ngọn lửa ấm xua xa xe nơi miền biên cương đem cái chữ thắm tình yêu thương vách đá treo leo chân em không mỏi kìa đàn chim xinh hót vang dẫn đường yêu sao cô giáo đẹp như nhảy hoa núi nghe xôn xao bên rừng lá hát suối rong rơi đưa bàn chân vui bay tung tăng đua bơi làn tóc môi em hồng tươi nụ hoa đào vì ngày mai đắn em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên đường từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hương. lan nở trắng dương Rời làng quê em qua bao suối đèo Vì em đỡ hơi ngọn lửa ấm Dù xa nơi miền biên cương cai thắm tình yêu thương vách đá treo leo chân em không mỏi kìa đàn chim xí hót vang dẫn đường trời rực nắng xuân hờ đàn em khôn lớn rơi làng quê bố giáo lên đường từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng lòng rộn ràng mùa xuân núi rừng lòng rộn ràng mùa xuân